tôi đánh bài cào cho anh em xem này cái các bài này ok hai hai ví dụ bây giờ đánh bốn nhà hai nhé ok chia này mình bán tụ đây này anh em chỉ cần bán tụ như này này bán tụ như này là anh em bài của anh em này chắc chắn điểm phải to này 9 điểm bài cào mà 9 điểm bán tụ đi lúc nào chỉ cần 15 phút đến một tiếng là làm hết tiền ngày này 8 điểm này đợt bài cào đánh máy đánh bài anh em sử dụng bài cào à. đây là cách đánh bài cào nhé à. đánh bài cào như thế nào tức là anh em được quyền bán cái là đặt bài cho người ta kênh này kênh bài này Đấy. kênh bài mình sẽ bán tụ đi mình lấy tụ số 3 về mình 2 3 đấy mình sẽ lấy tụ số 3 về mình à, ván này nhà mình lại nhất này tụ số 3 1 2 3 mình lấy tụ số 3 về mình 6 điểm 6 điểm là to nhất rồi anh em nhé cái máy đánh bài báo thì không bao giờ có sai này máy đánh bài báo báo bài không bao giờ có sai nó sẽ báo lên tai nghe cho anh em là này bù à, đó nhà mình 7 điểm 6 điểm vẫn lớn nhất anh em thấy không à, đây là con máy đánh bài báo bài siêu nhanh à, con máy đánh bài này là con máy đánh bài iPhone à, máy đánh bài iPhone à, anh em nào mà đang à, có nhu cầu thua tha thì có thể là kết bạn Zalo hoặc là bấm gọi cho video trực tiếp xem hàng lên cửa hàng của Tấn tại Sài Gòn Hà Nội đều có hết anh em nhé cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn đều có hết cho anh em Nào, thử lại cho anh em xem này đặt bài này kênh bài này báo rất là nhanh máy báo hai thì mình sẽ bán tụ đi kéo đi lấy tụ số 2 về mình anh em nhớ bán tụ đi là anh em có thể lấy được bài lớn này cái bài cào này mà dùng máy đánh bài thì là chỉ có đường là mang tiền về thôi 8 điểm này đó chính xác tuyệt đối luôn 6 điểm này à, anh em chỉ cần đặt bài xuống cho làng kênh làng người ta kênh xong là nó sẽ báo tụ nào lớn nhất sau đó anh em bán tụ đi ví dụ bây giờ này à, à, bây giờ tấn sẽ để cho làng kênh này đó làng kênh bài này Đấy. nó sẽ báo chỗ này là tụ số 2 thì anh em chỉ cần bán đi anh em chia đi đây anh em chia anh em bán đi là bài của anh em điểm sẽ to có những cái trường hợp mà anh em không được bán tụ thì à, một lát nữa tấn sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà không được bán tụ 8 điểm này không được bán tụ thì anh em sẽ tính lời lỗ tính lời lỗ là như thế nào bây giờ tấn sẽ đi hướng dẫn cho anh em về cái con máy đánh bài này sau đó sẽ hướng dẫn anh em cách tính lời lỗ anh em nhé à, đây chia sẻ với anh em là trên màn hình có hai dòng máy đánh bài à, cái dòng máy này là dòng máy cao cấp còn cái dòng máy đỏ này là dòng máy tốt bình thường dòng máy cao cấp này báo bài nhanh nó sẽ lựa chọn được cho anh em ba trò chơi anh em chơi trò gì cũng được con máy iPhone này nó sẽ có giới hạn là nó không chơi được bài sập sám 13 lá còn bài Ấn Độ hay là bài uh, ngầu hầm hay bài năm lá liêng ba cây bài cào là có hết em nhé đây bây giờ Tấn sẽ hướng dẫn cho em cách sử dụng con máy đánh bài này sau đó thì hướng dẫn cho anh em cái chế độ mà ở ờ, báo uh, lời lỗ để anh em không bán tụ được thì anh em vẫn có cửa ăn đây trước tiên là anh em bấm vào cuộc gọi này sau đó thì anh em ấn thăng 2580 thăng đó khi đó anh em có thể đăng nhập được vào cái trò chơi anh em bấm chữ đăng nhập à, hiện tại thì con máy này là con máy mới hoàn toàn mới có thể mua được 3 trò chơi anh em nhìn có thể mua được 3 trò chơi nhưng nó sẽ giới hạn là anh em chơi trò gì được anh em chỉ được tải 3 trò về thôi à, con máy này nó sẽ cài tai nghe sẵn cho anh em anh em nào mà mua hàng thì ờ, Tấn sẽ tặng kèm cho anh em là 20 bộ bài 20 bộ bài và một cái tai nghe con máy đánh bài này nó báo cực nhanh luôn anh em chỉ cần đặt bài xuống là nó báo bây giờ Tuấn sẽ test thử cho anh em cái chế độ là báo lời lỗ báo lời lỗ ở đây là như thế nào thì thứ nhất là khi anh em đang để ở số 5 này anh em chuyển sang nó báo hai tụ lớn nhất và lớn nhì đó số 6 này là báo hai tụ lớn nhất và lớn nhì khi đã báo hai tụ lớn nhất và lớn nhì ví dụ mà anh em chơi bốn nhà Tuấn sẽ test cho anh em xem kênh bài này đó máy báo là 14 tức là tụ số 1 này và tụ số 2 tụ số 3 tụ số 4 này. tụ số 1 lớn nhất này tụ số 4 là lớn nhì nó báo lớn nhất lớn nhì Đấy. ví dụ mà có số 1 là bài của mình lúc nào cũng cũng lớn này Đấy, 8 điểm này Đấy. 8 điểm này này 4 điểm này nhà này bù này nhà này 2 điểm này bây giờ nhé ví dụ mà máy nó báo cho mình là 31 thì bài mình nhì còn bài số 3 lớn nhất Đó, chia thử này 1 2 là bài của mình ăn tất đó, đó, đó, máy nó báo cho mình là 31 thì mình bài ván này mình vẫn lời cứ có số 1 là bài mình lời anh em nhé bài mình chỉ thua nhà số 3 này thôi nhưng ăn hai nhà còn lại là gọi là lời lỗ à, Đấy, tụ số 3 tụ số 3 là lớn nhất này thì mình sẽ phải lấy cái nhà này mình chung tiền với nhà này sau đó mình sẽ ăn được nhà này là mình lời một tụ đó kiểu như vậy còn nếu mà nó báo cho mình là 32 hay là 42 43 gì đó 34 mà không số 1 không khi máy báo mà không có số 1 tức là bài mình lỗ còn máy báo có số 1 là bài mình lời mình có thể là cho người đứng bên ngoài gả tiền và cũng được đây là quy, quy trình dùng con con máy đánh bài này khi đi chơi thì anh em sẽ cài một cái tai nghe à, cái vỏ của con máy này là đâu thì bây giờ tính chất con máy này cảm biến rất là nhanh luôn này đây con máy CAV CAC 700 này dòng máy bên tấn này có một cái tai nghe tai nghe này tai nghe siêu nhỏ luôn anh em tai nghe siêu nhỏ luôn tai nghe này anh em đút trong lỗ tai là không bao giờ sợ phát hiện gì cả nhé siêu nhỏ luôn anh em chỉ cần đặt vào đây này. khi đi chơi thì anh em đeo vào trong tai Tuấn sẽ tặng kèm tới anh em là một cây bài hai cây bài với một vỉ pin một cái tai nghe anh em chỉ cần liên hệ để số hotline trên màn hình để gặp Tấn Tấn sẽ tư vấn trực tiếp tới anh em Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em